Vậy đi mọi người sao lần nào cũng không ve vậy yeah, yeah, yeah, Rồi ok ve ve thôi được rồi ve ít thôi trời ơi nói ve lúc cần ve không ve lúc không cần ve thì ve quá trời rồi trời ơi mệt quá <laughs> Ok bạn ơi thì hôm nay nè mình đã mời Hero Team vào trong Minecraft và chơi với mình rồi đây anh em ơi Thì hôm nay bọn mình sẽ chơi gì nào tất nhiên rồi trong Minecraft thì có trò gì vui tất nhiên là Bad War và Murder rồi đúng không các bạn đó thì chúng ta sẽ chơi trò Bad War nha các bạn nha đó có rất nhiều bạn yêu cầu mình là hãy chơi Bad War cùng với Hero Team đi rồi hôm nay chúng ta sẽ đầu vào chơi Bad Petco nha mọi người Và trước khi vào video này nè các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè Một share nè và nhấn vào nút subscribe đăng kiếm hộ cho kênh youtube của mình Và các bạn cũng đừng quên là hãy qua bên kênh youtube của các thành viên của Hero Team để đăng kiếm hộ cho mọi người nữa nha anh em Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa chúng ta bắt đầu vào video thôi nào mấy bạn ơi Let's go đi thôi nào Yeah Yo rồi ok ok vào game rồi anh em ơi À để coi mình tiêm gì đây À mình tiêm xanh lá cây mấy bạn ơi Hợp lý hợp lý luôn Rồi ok ok À rồi mọi người ơi chúng ta cùng nhau uh, chơi Backward thôi nhau Ok ok để xem coi trận này là ai là người chiến thắng nha Hey ok rồi rồi khoan khoan từ từ để mình tắt mic đã bạn ơi <laughs> Ok anh em ơi mình đã tắt mic rồi nè Thì mấy bạn ơi trong gọi là hai ngày trước á, anh Mr. Dịch đã làm hai cái video về ma sói bạn ơi Và anh Dịch đã cho hero team bằng những con ma sói Cho nên á là anh Dịch đã gọi là chiến thắng được mình Và mình cực kỳ tức giận luôn Mình không thể nào chịu thua như vậy được Cho nên á là hôm nay mình đã quyết định <laughs> Mình sẽ làm thêm một màn cho nữa anh em ơi Để cho anh Mr. Dịch cùng với các thành viên của hero team nha <laughs> Ok ok Thật không thể nào chấp nhận được cái việc mà anh Dịch dịch chon mình cho nên hôm nay mình sẽ chon ngược lại dịch đó chon ừ. luôn nguyên thành thành viên của hero team luôn lần trước anh dịch cũng chon thì lần này mình cũng sẽ chon luôn nhưng mà mấy bạn biết mình sẽ chon bằng cách nào không đây mình sẽ cho bạn xem nha đây đây đây coi nè coi nè mình sẽ bấm vào đây sau mình sẽ bấm nút một cái đây mấy bạn ơi bạn nhìn thấy gì không Đó <laughs> Mình đã biến thành rồng Ender rồi bạn ơi Ồ bay nè bay nè Ồ ghê không ghê không ghê không à, Ok ok để mình chỉnh lại thành người đã Trời ơi to quá to quá <laughs> Ok bạn ơi Mình sẽ biến thành rồng Ender nha Và sau đó mình sẽ qua bên nhà từng người Mình tiêu diệt Giết hết tất cả mọi người luôn trong hero team luôn đó <laughs> nghe hấp dẫn chưa nào ok rồi bây giờ chúng ta sẽ vào đây lụm vàng mua cái kiếm sắt rồi mua táo kim cương à không nhầm táo vàng vậy đúng chứ rồi chúng ta qua cho mọi người nha anh em ok let's go làm thế nào làm thế nào rồi ok bây giờ mình sẽ mua cho mình len nè Đó để mình ra mình bọc cái giường của mình lại trước nha anh em Đó bọc lại bọc lại Bọc lại chỗ này ok Bọc lại để cho tránh có người nào chạy qua nhà mình anh em ơi Ok rồi bây giờ là mình sẽ biến thành rồng Ender Sau đó mình bay qua bên mid để mình lấy Emerald nha anh em <laughs> Ok ok Rồi biến thành rồng Ender thôi Bấm vào đây nè là biến thành rồng Ender liền rồi ok bạn ơi <laughs> Mình đã biến thành rồng Ender rồi nè Bây giờ chúng ta bay lên thôi nào uh, en en en đó mày thấy mình ghê chưa ghê chưa bây giờ mình sẽ bay qua team màu trắng trước nha team màu trắng lại ta à sammy sammy với bạn ơi ok bay qua team màu trắng nè trời ơi con rồng to chứ mày người ơi trời ơi ừ. Ê, trời ơi rồng đừng rồng ơi mày mày mày mày đừng khóc nhà tao đừng khóc nhà tao trời ơi làm gì mà có ừ, ta là rồng đây uh, ok bay qua đây trời có con rồng kìa Ôi trời ơi, Simmy đã thấy mình rồi Ok, giờ mình sẽ bay qua nhà ờ. Timmy Bay qua nè Tung nè, tung nè Rồi xong, Timmy rơi luôn các bạn ơi <laughs> Ok bạn ơi, mình biết hành rồng sao mình tung Timmy, Timmy té luôn <laughs> Ok, ok, để mình bay lên chỗ này mình lấy Emerald nha Bay lên nè, bay lên, ok Lẫm Emerald, rồi bay qua đây Bên đây hình như còn Emerald nè, bay qua đây luôn Ok Lẫm Emerald, đâu rồi, đâu rồi Rồi, à, rồi lẫm được 6 viên Emerald rồi nè Ok, bay về nhà thôi nè nè nè nè ta là rồng đây hú trời ơi xịn quá bạn ơi ok bay về nhà bay về nhà à rồi ok bây giờ mình sẽ chỉnh mình biến thành người lại nha ok rồi ok mình biến thành người nè anh em ơi <laughs> Trời ơi mấy bạn ơi Mấy bạn thấy mình biến thành rồng có thấy sướng không trời Mình bay lên trời bay dèo dèo dèo luôn Qua đó lụm được emerald không cần phải phải đặt block luôn Quá tiện lợi luôn các bạn ơi Cực kỳ xịn luôn nha Rồi bây giờ mình sẽ vào đây nè Mình mua cho mình gọi là một cái kiếm sắt nè Rồi mua cho mình thêm gì đấy ta à, một bộ giáp sắt nè Rồi ha bây giờ mình không biết mình phải cho mọi người bằng cách nào ở đây ta hmm, hồi nãy mình mới vừa bay qua mình hù mọi người một lần rồi nè chắc là mọi người nhìn thấy mình thì mọi người cũng sợ lắm nhưng mà nếu mà cho bình thường như vậy thì chán lắm anh em ơi bọn mình phải phá giường sau đó mình tiêu diệt luôn thì nó mới vui anh em hiểu không mình phải giết luôn hiểu không đó ok ok nhưng mà bây giờ giết bằng cách nào vậy ta uhm, chẳng lẽ bây giờ mình biến thành rồng ender sau đó mình bay qua mình cầm kiếm kim cương mình chém vậy thì kỳ lắm rồng ender thường thường nó nó nó phải biết làm gì ta để nghĩ coi nghĩ coi uhm, làm cái gì bây giờ nhỉ à Đúng rồi, thường thường rồng là phải biết phun lửa bạn ơi À, <laughs> hợp lý, hợp lý Đúng rồi, đúng rồi Khoan khoan, hình như là mình nhớ trong đây nó có một cái quả cầu lửa thì phải Để mình mua thử coi À đây đây đây đây đây đây, à, đây chính là quả cầu lửa nè anh em, anh em xem nè. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng quả cầu lửa nè anh em nhìn nha. Bắn nè, đó, thấy không? Bắn được quả cầu lửa này anh em ơi, bắn bắn bắn bắn bắn nè. Đó, ghê chưa ghê chưa đó anh em thấy chưa anh em thấy chưa quả cầu lửa cực kỳ gọi là đẹp với lại là chất luôn nha Ồ, <laughs> bây giờ chúng ta sẽ lụm thật là nhiều sắt nè sau chúng ta sẽ mua những quả cầu lửa này chúng ta bay qua bên nhà người ta chúng ta bắn nha chúng ta sẽ biến thành rồng ender chúng ta phun lửa bạn ơi đó <laughs> hợp lý hợp lý À mà khoan, bây giờ ở nhà mình mà lụm sắt thì lâu lắm Mình sẽ bay qua nhà người ta, mình lụm sắt của người ta luôn Vậy nó mới hợp lý bạn ơi Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau biến thành rồng Ender thế nào Bum, Rồng Ender xuất hiện đây ta Ok, bay qua nhà màu xanh chui vô nhà để lụm để để để lụm đồ ok mình sẽ chui nhà nè lụm đồ lụm đồ rồi ok mình sẽ chui ra ngoài trời khó quá khó quá <laughs> ok được rồi bay qua đây And, bay qua nhà sammy nè ồ oh, ok sammy có nhà không ta hình như sammy đi đâu các bạn ơi ok mình sẽ chui vô nhà luôn rồi mình lụm hết vàng hết sắt luôn rồi mình chui ra ngoài lại nè rồi bây giờ mình sẽ bay qua ơi có simi kìa simi kìa bay qua hút simi cái cho té luôn hút ừ, ừ. nè rồi té này coi ok rồi mình e- e- coi ờ, ok bây giờ mình sẽ bay vô nhà nè lụm hết đồ luôn ờ, ta là đồng đây tránh ra ok lụm đồ rồi chạy chạy bạn ơi chạy thôi chạy thôi trước khi bị nghi ngờ ok rồi tim vàng lại ta ui tim vàng là anh Mr dịch nè không biết anh dịch có trong nhà ông ta hình như anh đi đâu mất tiêu rồi ok vô lụm đồ luôn lụm hết vàng hết sắt rồi về đó hợp lý rồi tiếp theo nữa ôi anh dịch kìa anh dịch kìa anh dịch kìa mình thấy anh dịch kìa ok giờ mình sẽ lại chiến đấu với anh dịch nha ừ, anh Mr dịch hãy đỡ đây ừ, rồng đây ừ, hút nè hút nè té đi dạ, hút ra ừ, ừ, rồi xong rồi xong ông không té bạn ơi anh dịch để ổng ổng né ghê quá bạn ơi ok tha cho anh đó à, tiếp theo là timmy hả thôi kệ tha timmy đi giờ mình chui nhà mình lụm hết đồ luôn ừ. <laughs> ok lụm hết đồ nè rồi chui ra ngoài lại hello timmy à muốn đánh tôi hả còn lâu mới đánh được tôi Trời ơi tôi là rồng mà Ok bây giờ nhà bây giờ nhà Bây giờ chúng ta sẽ gọi là đứng ở trong nhà Chúng ta gom ít đồ nữa là chúng ta đi ờ, mua quả cầu lửa nha anh em <laughs> Rồi ok, biến ai thành người rồi anh em ơi <laughs> Ok, mình đã gom được khá khá đồ rồi nè Để xem coi một nè, hai nè, ba nè, bốn năm Còn không? Ờ, mới được có có có 5 stack ờ, vàng ở bạn ơi À ok, bây giờ mình sẽ đứng ở đây Để mình chờ một tí rồi mình lụm quá trời sắt Quá trời vàng đi rồi chúng ta cùng nhau mua quả cầu lửa nha anh em uhm, Rồi ok, đứng đây thôi để xíu nào à, Mình sẽ AFK tầm 15 phút đi Để mình gọi là lụm hết cái mớ sắt này mới được One hour later Wow các bạn ơi các bạn coi nè <laughs> Mình lụm từ nãy giờ được full luôn các bạn ơi Trời ơi AFK từ nãy giờ 30 phút luôn các bạn ơi Không phải 15 phút đâu nha AFK tận 30 phút luôn mình mới đủ được full đồ nha Ôi trời khổ ghê luôn á Ok bây giờ mình sẽ bấm vào đây nè Rồi mua nè quả cầu lửa Mua mua mua mua mua mua mua Mua thật là nhiều luôn à. Ô mình được cái tận ba mươi mấy trái luôn bạn ơi bốn mươi mấy trái luôn Trời ơi nhiều vậy Ok lụm vô lại nè Rồi mua tiếp Bấm vào đây mua tiếp Trời ơi gần 50 trái luôn bạn ơi Ok bấm vào đây mua thêm lần nữa là cho đủ 50 trái nè Ở chết mình mình bấm lộn vô kia Trời mình bấm lộn rồi mình mua lộn thứ các bạn ơi Ok bấm vào đây mua lại Đủ chưa đủ chưa Cái quả này bao nhiêu 40 40 sắc lận Ok trời đứng đây đợi được 40 sắc rồi À cho tôi thêm 6 sắc nữa đi 6 sắc nữa là đủ rồi nhanh lên nhanh lên Lụm nè 37 38 39 40 rồi ok rồi Mua thêm một cục nữa Rồi 50 cục mấy bạn ơi Ồ, chúng ta đã có được 50 quả cầu lửa rồi anh em ơi Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu qua bên nhà của mọi người và giết mọi người thôi nào <laughs> Ok ok Rồi bây giờ mình sẽ biến thành rồng nè um. Đó, anh em thấy chưa? Mình đã biến thành rồng rồi nè <laughs> Rồi, bay lên, bay lên à, Rồi, người đầu tiên mình giết chính là Simmy các bạn ơi Simmy là team màu gì đây? Màu trắng hả? Ủa không phải Sammy các bạn ơi, Sammy chứ không phải là Simmy Ok, rồi, hãy xem rồng phun lửa đây Hứa Ủa? phóng lửa bùm bùm bùm bùm cầm phóng lửa rồi cháy nhà luôn phóng lửa trời ok xuống đập giường đập giường đập giường được ôi không đập được được bay bay lên rồi ok bạn ơi bẫy giường rồi bẫy giường rồi bây giờ mình sẽ biến thành người nha biến thành người nè rồi ok biến thành người nè rồi bây giờ mình vô mình đập giường rồi mình giết sammy luôn bạn ơi đập cái giường nè sammy rồi sammy đâu ừ, sammy chạy bạn ơi sammy chạy rồi đứng lại phong cận à À phát hiện ra hả Ngươi phát hiện ra ta thì ngươi cũng sẽ chết thôi Lên kia đứng lại Trời ơi trời đặt TNT luôn hả Không sợ trời ơi sợ gì TNT Chạy đâu Chạy nè <laughs> Chạy nè Rồi chết đi <laughs> Ok anh ơi Sammy đã bị tiêu diệt rồi Bây giờ người tiếp theo sẽ là ai đây Để xem coi ừ, Người tiếp theo sẽ là bên kia là team màu gì ạ hả màu màu gì ủa, ủa trời người ta bắn mình kìa trời không được được chạy chạy chạy à, ok người ta thấy mình rồi bạn ơi à, nhưng mà bây giờ mình đã thiếu quả cầu lửa rồi mình nghĩ rằng mình sẽ mua thêm bạn ơi mua càng nhiều càng tốt nha ok bây giờ mình đã có nhà sammy để mình vào trong nhà sammy mình lấy uh, sắt nha mình mua nhiều hơn nữa nha ok ok rồi Two hours later. Mua nè, mua nè, mua thật là nhiều luôn. <laughs> Bây giờ mình đã có quá trời gọi là quả cầu lửa bạn ơi. Trời nè. Bum bum bum bum bum. Đó, trời ơi. Bây giờ ta đã biến thành bá chủ của Bedworld <laughs> Ok, rồi bây giờ biến thành rồng thôi Bùm rồi ok, biến thành rồng rồi nè, bẫy lên nào Người tiếp theo sẽ là ai đây, thấy ai, thấy người nào giết người đó luôn Ui, anh dịch, anh dịch, anh dịch Ui, anh dịch bắn mình kìa Ồ, oh, hello anh dịch Ủa, anh dịch làm gì vậy À, anh dịch đang phá hủy đường À, anh dịch bắn mình, anh dịch bắn mình Bắn đi anh, bắn đi, em né Bắn đi, né nè, né nè Còn lâu bắn được em <laughs> Ok, giờ em sẽ bắn nha anh Bắn nè Trong mấy đường, bắn bum bum bum bum bum rồi lỗ dương rồi ô ô dịch dịch bắn mình các bạn ơi dịch bắn mình ok mình sẽ bay đi mình sẽ bay đi dịch sẽ không biết mình đâu ờ, ok ok rồi bây giờ mình sẽ biến thành người nha hỡi bum rồi lấy kiếm ra nào tiêu diệt dịch thôi anh em ờ dịch đâu rồi à dịch dịch đang đang đang lắp giường đang lắp giường đập giường nè khỏi lắp luôn ơi ui kiếm kim cương luôn hả trời kiếm kim cương cũng làm gì được em chết đi à <laughs> Mr. Dịch đã yên nghỉ Bị hà gục bởi phong cận TV Trời này thì cho anh em nè <laughs> Này thì trong tập trước dám cho anh em hả Bây giờ chết luôn rồi <laughs> Ok bạn ơi, mình thật là mạnh Trời đúng là bá chủ của Bet của server Ham Hero MC Trời mình thật là mạnh quá bạn ơi Ok ok Bây giờ người tiếp theo mình giết sẽ là ai đây ta Từ nãy giờ mình đã giết chết được hai người nè uhm, Để xem coi trong đây còn ai nào uh, Timmy với lại mèo Simmy à. <laughs> Giết ai bây giờ ta Bình thường thì mọi người sẽ giết uh, gọi là Timmy trước và trừ mèo Simmy lại để cho anh sau Nhưng mà mình nghĩ lần này mình sẽ giết mèo Simmy trước nha bạn nha Hợp lý á, mèo Simmy gọi là chơi PvP cũng ghê lắm Mình phải giết trước mới được Ok ok, rồi biến thành rồng thế nào F12, rồi bấm thì biến thành rồng nào Bum rồi bay lên bay lên Eo eo eo Ui Simmy lắc giường gì đâu kỳ vậy ừ, Hello Simmy Ủa sao con có con râu nó bay kìa Ui gì vậy Phun lửa Phun lửa phun lửa Phun lửa nè Ê ê ê, té luôn rồi ê, Trời trời mình phun lửa mạnh quá mình té luôn bạn ơi <laughs> ok biến thành người thôi nào bạn ơi biến thành người biến thành người ơi mình thay mình phá được giường rồi rồi biến thành người rồi bạn ơi trời ơi, hồi nãy mình phá được giường rồi phải không ta hình như mình thấy nó lủng cái lỗ nè à thấy đây đây đập nè hello, mèo simmy <laughs> cái gì không à tôi tôi biết ông là người bạn tốt của tôi nên tôi sẽ cho cái này gì dạ. hối lộ hả hối lộ kim cương hả à đúng rồi đó. trời để xem coi bao nhiêu viên kim cương đây năm viên kim dạ cương vâng. sao mà ít vậy làm sao mà tôi lấy được mau mau đi lụm thêm nhiều về cho tôi nhanh lên à, ok ok nhanh lên đi lụm nhiều nhiều hơn đi lụm nhiều vô rồi rồi rồi rồi bum bum bum bum bum bum bum <laughs> rồi ác cái gì mà độc ác trời bởi vì phong cận là bá chủ trong best world cho nên phong cận sẽ tiêu diệt hết không chừa một ai hết này thì hối lộ kim cương hả ờ ta không cần kim cương đâu dục hết dục hết luôn không cần ờ ok ok mèo simmy đã bị tiêu diệt <laughs> ok bây giờ là ai ta và còn ai nữa quên mất à timmy các bạn ơi timmy timmy timmy là tim màu tím hả tim màu tím kế bên đây luôn nè ok mình sẽ phun lửa mình phá hủy cái nhà nha cái nhà timmy bọc hơi to các bạn ơi phun lửa phun lửa phun lửa phun lửa phun lửa phun lửa hey. ôi ôi ôi gì vậy gì vậy bởi nhà nè phun lửa phun lửa phun lửa phun lửa phun lửa phun lửa mình sẽ phun hết đống lửa này luôn bùm ủa timmy đã bị kẹt trong nhà bạn ơi ok biến thành rồng nào biến thành rồng bùm bay lên rồi mình đã phá hủy được một chút rồi nè giờ bay qua nhà nó ủa sao cái nhà đang thua vậy trời ơi, nó lắp bằng hắt điện thạch đó bạn ơi trời ơi, con timmy này ghê thiệt phun lửa nè phun lửa tha à hả tha nè đây thì tha nè phun lửa cho chết luôn tỏi nhà luôn ôi lộ lộ giường các bạn ơi lộ giường rồi lộ giường rồi timmy rồi bây giờ thấy ghét con rồng mày đâu mày ra đây tao hiến mạng với mày nè ôi ôi ôi timmy timmy nó không thấy mình bạn ơi bây giờ mình sẽ núp bên dưới đây nha uhm, ok chờ nó mình hút nó một cái cho nó rơi xuống dưới cái mình lại mình đập giường nó nha bạn ơi bay lên hút ra rồi đằng sau lưng nè từ đâu đâu hút mày nè hút mày nè phun lửa cho mày chết nè phun lửa nè ok rồi rồi nó té mày rồi <laughs> ok ok nó té té ơi bay đằng sao Rồi biến thành người nào Biến thành người Bùm Rồi ok ok Giường của nó mình sẽ đập luôn Ok à khoan giết nó trước để bạn ơi Giết nó trước Lắp lại Lắp lại Lắp lại hả mày Mày mày mày, mày, chết mày tao mày, mày chạy đâu mày, mày, mày chạy đâu Sao làm vậy Chạy đi đâu Làm gì làm gì Đập vô luôn Bùm Rồi ok Xuất hiện đi Ta sẽ tiêu diệt ngươi Rơ phun lửa à, Ha hả Phun lửa cho chết luôn cho tha gì ơi phun lửa nè rồi thấy được sức mạnh của đồng ender chưa rồi phun lửa tha hả giết luôn timmy timmy rồi tha ra chạy đi tha ra chạy đi tha là hình hình chạy đi nha bye Ê, phun lửa này thì tha này này thì tha này green thắng rồi bạn ơi yeah vui quá Woo. <laughs> mấy bạn ơi Vừa rồi mình đã thực hiện xong màn tròn của mình rồi anh em ơi Mình đã biến thành rồng Ender Sau đó là mình tiêu diệt hết tất cả mọi người bằng cách là mình phun quả cầu lửa ra Trời tiêu diệt được hết nhanh gọn lẹ luôn các bạn ơi Cho nên là video này có lẽ là nó sẽ hơi ngắn xíu <laughs> Ok ok Giết được quá trời người luôn Mình đúng là xịn mà Mình đúng là pro của Best World các bạn ơi <laughs> Ok ok Rồi cảm ơn mấy bạn đã xem video này nha Nếu như mấy mà mấy bạn thích video này á thì các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè một share nè và nhớ vào nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình nha mọi người và nếu như mọi người cảm thấy thích con rồng ender á, thì mọi người cũng đừng quên là hãy bình luận lại cho mình biết nha chứ mình á là hôm nay mình biết thành rồng ender xong mình tiêu diệt mọi người là mình vui là vui luôn á trời với lại ha là mình cho ngược lại được anh dịch lần trước anh dịch anh dám cho mình mấy bạn có có xem video của anh dịch chưa bạn nào chưa xem hãy qua xem nha anh dịch dám cho mình cho nên lần này mình cho ngược lại anh dịch mình cảm thấy cực kỳ vui luôn các bạn ơi <laughs> ok rồi Có bây giờ thì mình nghĩ video này cũng đã dài thì mình sẽ kết thúc video tại đây đây Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt Các bạn có những cái bạn cho nào mới nhớ bình luận lại cho mình biết nha Bye bye